Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của Râu nha Thì ngày hôm nay Râu cùng với nhóm học viên của Râu sẽ thực hiện bài bụng eo và đùi Mong rằng tất cả các bạn sẽ yêu thích cái video này Nào chúng ta cùng nhau bắt đầu vào bài tập thôi special pair.